cô ấy đang câu cá chuẩn bị bắt đầu Đấy. câu cá với cái tư thế rất ư là là chiêu Thank <laughs> you. giống như vừa gặp cá sặc quá vậy ủa dứt dứt dứt à, trời ơi đỏ quá đỏ quá đây đây đây đây đây đây coi đã dính con cá đây trời ơi giống như là bỏ xuống đã chưa lần đầu tiên con cá thứ hai trong 40 năm trong cuộc đời <laughs> đây đây đây quá trời đã luôn con cá này to quá cá này to quá đó nuốt nó đi này to quá ngon quá cái này kiểu này dám nướng mà ăn hết em <laughs> nhiều quá đây đây nữa nha mọi người được bốn con rồi con này là con thứ năm nha đó đây đã chưa lần đầu tiên câu cá câu cá tập 2 Ồ, 40 năm cuộc đời ăn cơm vậy đó ghê thiệt ghê thiệt ghê thiệt đây đây đây đây đây đây đó mọi người thấy chưa thấy cái chưa đây Oh. quá đã ủa tuột rồi hả tuột rồi hả hên quá đỡ hơi gỡ đây là tác phẩm cá nướng cá nướng lu